cái việc cái nhà vệ sinh ở trước cửa thì thì thì đương nhiên nó là cái việc mà không được tốt rồi nó sẽ làm cho căn nhà đấy nó bị uế khí tạp khí và kém sinh khí bước vào nhà lại có cái mùi hôi của nhà vệ sinh nó mở cửa nó mở chẳng hạn thì sức mấy mà mà mà sống được vậy hóa giải một cách nào đối với căn hộ chung cư thu nạp khí là từ cửa chính đúng không ạ cho nên nha là khi mà bước vào cửa chính thì cái không gian giữa cửa chính đêm là không gian đêm giữa phòng khách người ta gọi đấy là huyền quan cái huyền quan là giống như cái cổ họng này, này thì cái huyền quan ở trong phong thủy nó giống như là cái điểm đó thì từ bên ngoài chúng ta gọi là động ở bên trong là tĩnh đúng không ạ chuyển từ trạng thái động sang trạng thái tĩnh thì nó có điểm đệm gọi là huyền quan thì mà cái huyền quan này nó giống như cổ họng mà lại có cái cửa nhà vệ sinh nó vào thì không khác gì viên hồng bản tính làm sao mà khí trong nhà mà tốt được khi vừa bên ngoài vào nhà ồn nào nóng bức đúng không ạ bước vào nhà lại có cái mùi hôi của nhà vệ sinh nó mở cửa nó mở chẳng hạn đúng không ạ lại bên này là giày dép nữa thì sức mấy mà mà mà sống được đúng không ạ cho nên là cái việc cái nhà vệ sinh ở trước cửa thì thì thì đương nhiên nó là cái việc mà không được tốt rồi tuy nhiên do cái thiết kế của nhà chung cư thì chắc chắn để nhường ánh sáng cho phòng khách phòng ngủ và các vị trí khác thì người ta sẽ phải bố trí cái, chung cư mà có cái cửa quay về nó có cái vị trí ở trước cửa như vậy cho nên ra là nó sẽ làm cho căn nhà đấy nó bị quý khí tạp khí và kém sinh khí vậy hóa giải bằng cách nào thông thường để hóa giải thì người ta sẽ làm ba cách cách thứ nhất là người ta sẽ lập cái huyền quan tức là người ta sẽ phải làm một cái khung cửa giả tiếp từ cái khung cửa bên trong nữa để người tạo ra một không gian gọi là không gian đệm thì tại không gian đêm đấy thì người ta sẽ sử dụng trước hết là ánh sáng là ánh sáng cho đấy phải là mạnh nhất đúng không ạ nó phải đủ ánh sáng để dọi giống như là người ta tẩy trừ cái cái tạp khí ở đó đi đấy là việc thứ nhất cái việc thứ hai là thông thường đấy người ta hay xông người ta hay xông tinh dầu để khử mùi vì có mùi giày dép nữa đúng không cái điều thứ ba nữa người ta có thể để các cái linh vật kỵ tà như là kỳ hưu như là long quy như là kỳ lân gì đó đúng không ạ à, hoặc là treo các tranh phong thủy là tranh thánh vật thứ tư là vị trí huyền quan là người ta sẽ để những cái gì đó nhẵn tròn và sáng giải quyết được cái huyền quan đấy thì đã được 7 phần cho cái vệ sinh rồi đúng không ạ còn đối với nhà vệ sinh thì thường xuyên là anh chị phải giữ cho khô sàn trước hết là phải khô sàn đã cái điều này là quan trọng hơn là sạch nhưng mà vẫn phải khô thứ hai là anh chị sẽ để một cái bảo bình thủy cái bảo bình thủy là một cái bảo mà là một cái hũ thạch anh người ta sẽ đặt ở bên trong cái đó để dưới cái bệt dưới cái sàn chỗ thấp nhất để nó tạo ra cái dương khí để kích hoạt có nhiều cách khác người ta thể để than hoạt tính cũng được hoặc là không để hai cái đấy thì đơn giản hơn thì người ta có thể đặt ở huyền quan hay đặt ở trong cái nhà vệ sinh một cái ờ, cây trầu bà cây trầu bà thủy sinh ngoài ra là chị nên ừ, kiếm mua cái tay co thủy lực nghe chị lắp tay khỉu lắp vào cánh cửa nhà vệ sinh ấy để chị mở ra thì chị quên nó lại sập vào mở ra quên nó lại sập vào để cho cái gương nó không dọi cái khí ra ngoài kể cả có cái gương dọi ra ngoài thì cái cửa lúc nào nó đóng nó cũng hóa giải được ờ, thì cái điều đấy thì nó cũng được 8 phần rồi đúng không ạ còn có những cái trường hợp mà gọi là không thể tránh khỏi mà chúng ta giống như là ô nhiễm không khí là việc không thể tránh khỏi ô nhiễm tiếng ồn là việc không thể tránh khỏi giống như là ở chung cư có nhà vệ sinh trước cửa là điều không thể tránh khỏi ấy. thì chúng ta phải bằng cái biện pháp chủ động của mình để mình hóa giải thôi vì chung cư nó có những điều những cái tiện ích cái điều ừ, tiện ích rồi công năng tốt rồi mọi thứ an toàn rồi ở thì cũng gia đình thì gần gũi cho nên là nó có những cái ưu điểm nên nha là ờ, được như thế này thì nó phải mất mất cái khác nên là nha là chúng ta phải tìm biện pháp hóa giải là chính